ma model của bếp là N36BS đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất là đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và cái tính năng của nó đây là ngoại thất của bếp này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 giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin này nếu các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không có hoạt động quay ơi ơi đóng nhẹ rồi đóng cái đó rồi trong cái dưới là không rút vô được đó nha ừ. cả hai bếp đều đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc vẫn còn đang mở đây